chào mọi người à, hôm nay mình tiếp tục có tiếp một số à, máy câu giới thiệu tới mọi người nha mọi người đây hôm nay thì à, toàn là máy xịn thôi à, mình sẽ đưa những con giống nhau mình giới thiệu trước nhé đây đây có một con à, Shimano Alivio một ngàn hàng này hàng đời mới sản xuất ở Malaysia nha mọi người đây đó quả này đây đây mô pin là mô pin đồng ok đó <clears throat> size của con này một ngàn cửa sổ uh, cược 1.5 là vô được 130 à, m cược 2 là vô 100 m cược số 3 vô 65 m đây ok đây cái này thì thân này hình như làm bằng uh, grab nha mọi người <clears throat> con này con số 1 mình bán 250 ngàn số 1 250 số 2 cũng là một con tương tự à tất cả ở đây đều là mô hình sống đổi được tay mô hình động đổi tay được nha mọi người đổi tay gập tay được có nào mà đổi tay gập tay không được thì mình sẽ nói à, <clears throat> sẽ nói mọi người nghe nha đó rồi ok đầy đủ một pin sống một pin đồng size 1000 cược cùng vậy cược số 1 à, 1.5V 130m cược số 2V 100m cược số 3V 65m đây đây Shimano 1000 sản xuất ở Malaysia nha mọi người máy đời mới thì toàn sản xuất ở Malaysia Thái Lan Singapore số 2 250 số 3 số 3 cũng là một con y chang vậy luôn con này thì không có cước này đó rồi khóa này rồi Malaysia đây ngoại hình như vậy nhá cũng là cược số 1 của 130m cược số 2 100m cược số 3 65m ok đó <clears throat> con này con số 3 250 ngàn số 3 250 rồi con nào giống nhau nữa nha. tiếp hai con Shimano này đi <clears throat> con này là Shimano Holiday ngàn, Holiday Spring ngàn đó này quay thử máy này này này khóa này khóa này đó mô pin là mô pin sống này mô pin đồng này đó tất cả đều có gập tay trái, ờ, gập tay và đổi trái phải nha mọi người còn nào không có thì mình sẽ báo đó con này thì à, Malaysia à Singapore made in Singapore đây à, cược số 2 vô 220m số 3 là 150m số 4 là 100m ok <coughs> con này con số 4 mình bán 300 xài 3 ngàn nha mọi người rồi một con uh, Shimano Alivio con này sản xuất Malaysia size này size 4 ngàn đó khóa cược <coughs> số 3 vào 200m cược số 4 150m cược số 5 là 110m rồi mô pin mô pin sống đây đổi tay trái phải ok con này ờ, con số 5 con này mình bán 500 rồi tiếp tới là một con uh, Shimano T Win Power 3000 ngàn T Win Power thì mọi người biết rồi hàng này là hàng cao cấp đắt tiền mọi người xem ngoại hình của nó nhé đây là titan nha mọi người titan đây mã của nó đây SS 3000 titan và carbon đây tay gập quắn tút một chàm đó đó mô binh đây con này thì là để xem nè cược số 4 à, vô 200 m. Cược số 6 vô 120 m, cược số 5 vô 150 m. <coughs> cược số 5 vô 150 m nha mọi người. Đây. À, Shimano này. Con này hàng Japan luôn nha mọi người. Japan ok con này thì mình bán là một triệu một một triệu một trăm ngàn đây con số 6 một triệu một trăm ngàn rồi số 7 <clears throat> số 7 thì con này là hiệu của nó này outer AX Sirio 6 bi này con này chạy 6 bạc đàn này đây đó cối đây cối uh, à, kim loại này thân này là nhựa này con này là tay đôi nha mọi người này tay đôi đó mày đựng tay đôi đây, một pin là một pin sống rồi con này thì thông số nó mơ quá rồi mình không biết là cược vào được bao nhiêu mọi người thông số nó mơ quá rồi mình biết cược vào được bao nhiêu con này cũng ghi nó sản xuất nhưng máy thì à, rất là chất máy rất là chất nha tay đôi nữa đây con này con số 7 mình bảo 400 rồi số 8 số 8 bón này là của hãng dưới đây đây qua máy này máy đời mới này sản xuất ở Thái Lan này <clears throat> made in Thái Lan này máy đời mới này đó rất êm nha mọi người tất cả đều có thể đổi tay gập tay trái phải đều được nha mọi người đó khóa này mô binh này đây để ờ, tỷ của nào nè Pro Shopter 2500 ờ, có ờ, có đời mới có thằng ABS này đây thằng ABS này cược số 2 vô 200m cược số 3 vô 150m thằng ABS đời mới đó đây made in made in Thái Lan này đầy đủ tay đổi trái phải gì cũng được hết đó là ok con này là con số à, mấy rồi hai bốn sáu bảy tám con số 8 con số 8 này mình bán 600 nha mọi người 600 số 9 <clears throat> số 9 là con này là dòng XT Shimano dòng XT nha mọi người Đây. size của nó size 3 ngàn Rồi thoải mái rồi Mấy con ấy cuối nó size bao nhiêu đó, Con tay đôi này á Là 800DH Con số 7 à, này này Size con này cũng là 3 ngàn này mình ướp chừng thôi nha mọi người Đấy là con này con này trái trái con này thì 2.500 đó rồi con mấy con này con này trái 3 ngàn này Shimano tên của nó này tên của nó mình cũng không biết đọc luôn á à ừ. <laughs> Tegra gì đây đây xt 3000 mình chỉ biết con này dòng xt này xt 3000 đây mô pin sống nha mọi người mô pin đồng <coughs> nụm này nụm gỗ này đó con này thì uh, à, băng luôn này này ok máy rất là êm đó ok rồi con này ờ, là con số 9 mình bán 800 nha mọi người à 900 số 9 mình bán 900 rồi số 10 số 10 cũng là một con Shimano dòng đỏ luôn nhưng phải XT dòng đỏ luôn đây này cũng là size 3000 Shimano con này cũng Japan nữa này đây Japan luôn ok đây cổ thì cổ sống này rồi ai cuối nói cược rồi con số 9 này á, cược số 2 vô 220, cược số 3 vô 150, cược số 4 vô 100. Rồi tới con này. Con này á, cược số 2 vô 220, cược số 3 vô 150, cược số 4 vô 100 mét Đó, ok nha mọi người đảo tay trả phải ok hết có nào mà không đợi đảo tay trả phải được thì mình sẽ nói mô pin này rồi SBS này SBL này SBL ok trái <coughs> 3 ngàn con này thì là con số 10 à, nhưng là 600 600 nha mọi người Rồi 11 là một con Olympic À đây qua Dòng ST ST 5000 ST 5000 đấy thường thường mà máy đẹp ngon á Thì con này mình bán khoảng 800 <coughs> Nhưng mà con này có một rỗi Xíu nữa mình chỉ rỗi cho mọi người xem Con này bị rỗi Rồi <coughs> của nó bị ở đây này Nó gãy mất ờ, một miếng ở đây này gãy một miếng ở đây á nhưng mà bỏ vào thì bỏ vào cái cái gì ta bỏ vào à, bát máy á thì vẫn giữ bình thường nha mọi người giữ thì vẫn giữ bình thường nhưng mà nó bị gãy một uh, miếng ở đấy thôi đây ok đó rồi rồi cược à, chơi ngu rồi à, mọi người tranh thủ xem ngoại hình của nó thôi nhé phải chành cược được rồi Ồ, con này có cái chành cước đây một binh của nó một bình sống con này á <clears throat> thì à, sai 5 ngàn nhưng mà sai thực của nó thì cũng khoảng tầm 5 à, tới 6 ngàn 5 tới 6 ngàn đây đổi tay gập tay ok hết nha mọi người đây bấm xuống rồi gập tay nó hơi cứng cái này à, mọi người về chịu khó vệ sinh xíu này. đây ok rồi khóa ok này rồi cước cược thì con này cược số 5 vô được 400m à, cược số 6 vô được uh, à, 320m cược số 7 vô được 270m cược số 8 vô được 230m rồi như vậy là ok rồi số kiểu bực mình ghê á mọi người thông cảm đời xíu nhé em buộc nó ra kia này rồi buộc như này rồi ok con này cũng ờ, made in Japan này rồi con này ờ, là con số ờ, mười 10 1 2 4 6 mười 10 11 11 này thì mình bán 400 nữa nha mọi người 400 luôn giảm giá giảm giá sập ra 11 400 ok 12 Biomaster con này hình như size 4 ngàn đúng rồi Biomaster 4 ngàn dòng XT đây Biomaster 4000 XT này cái này bằng đồng này Shimano này <clears throat> đây nụm này nụm gỗ này mô pin đồng này con này dòng đời cao rồi mọi người đó này Japan này Video Master XT Japan khóa rồi ok con này này cước cược số 3 vô 200 cược số 4 vô 150 cược số 5 vô 100m 110m con này con số 12 12 12 này mình bán 1 triệu 2 nha mọi người 1 triệu 2 Đó. Ok 1 triệu 2 Rồi để con mấy con này này một con cù rùa đấy. con này trong đấy có sẵn là nhờ nhá mọi người rồi chết chát rồi nhờ cuộn vào trong uh, à, cược cuộn vào trong đây rồi ok đó để à, đảo gờ ra sau đó chức năng thì ok hết nhá mọi người đây núm này núm gỗ này đây <clears throat> con này Shimano 3 bi Rosa CS 400A size của con này thì mình thấy size con này tầm 3 ngàn nếu như mấy năm Shimano đây con này thì đáng lẽ không có giá 400 ngàn đâu Malaysia nha mọi người nhưng mà nó bị rồi ở đây này ở cái phần bi này này nó bị sao đây mà người ta buộc lại chỗ này này buộc lại ở đấy nha mọi người thì mình cũng không biết nó bị gì mà người ta buộc lại đó nên mình à, cũng mở ra nhưng mà cái này chỉ ra cửa thôi nó không chịu được nên cũng sao vậy đó đó này dòng này là dòng gồm vàng đẹp đó con này con số 13 13 này mình bán 400 ngàn nha mọi người 13 400 mấy năm con này vẫn bị một cái rổ này thì không có giá 400 đâu rồi một con máy đua chuột con này đáy qua dập bé luôn đời mới con này thì à, xả mô binh ở dưới đây đó xả mô binh ở dưới đây chia lại đó ok con này á là có cột trợ lực này mọi người cột trợ lực nhé ok trợ lực à, ok nhập bé luôn đây qua khóa này chuyển qua này ồ oh, nãy giờ máy ấy, mình quên nó kia ra to mất nha mọi người <coughs> mình quên nó kia ra to nhất mất nha mọi người mọi người thông cảm nhé con này uh, à, Sport Drive đây qua Sport Drive GS 750 RD này giá con này thì khoảng uh, um, 3 ngàn trái này sẽ 3 ngàn đây mọi người sẽ 3 ngàn cược <coughs> của nó thì uh, à, cược số 2 và 250 mét cược số 4 cực số 3 vô 150m cực số 4 vô 100m đó rồi ok ngoài hình còn đẹp nha mọi người đây ratio của nó con này 5.3 mấy con kia mình quên nói cái ratio mất 14 14 con này mình bán 1 triệu nha mọi người 1 triệu triệu rồi 15 <clears throat> là một con à, Ryobi SS 1000 à. dòng SS này thì khá là chuẩn Multi Master Ryobi SS 1000 con này rất là mới con này mình đã mở đã xem nội thất ở phía trong đây nó rất là mới ngoài hình của con này này đây chất liệu của con này là carbon hết đây cối đồng này Ồ, oh, hồi này giờ mình nói thiếu nhiều thứ ghế luôn á Chất rượu này Ratio này là Mình quên nói mất Tay thì tất nhiên là có nào cũng đảo trái phải được rồi Có nào mà không đảo được thì mình sẽ lưu ý cho mọi người nhé Đó Đó SS Con này là SS 1000 Sai 1000 luôn Này, ngoài hình con rất là mở nha mọi người Đây Ratio của con này là Bao nhiêu đây là thì ô con này không thể ghi rồi Con này cược số 2 vô 160m Cược số 3 120m Cược số 4 90m Ok Riobi nhưng mà giá bé nữa nha mọi người Con này là con số 15 à, Mình bảo 450 ngàn 16 là một con tim Nagua 1,5 <clears throat> HP à. Máy 5 tay phải Máy 5 tay phải nha mọi người Ok Rồi đó ok dòng này thì như <coughs> dòng này uh, made in Japan hết á đây made in Japan con này ratio của nó 6.3 6.3 nha mọi người đó này ở trước này khuyên đá này này này con này thì chỉ là tay phải thôi nha mọi người mấy con này thì đổi đánh được <coughs> con này con số 16 tìm nơi qua một rẻ 5 HV còn 16 này mình bán 700 đây. mọi người xem là cái ngoại hình của nó nhé rồi 17 con này uh, là Shimano <coughs> bắt rai bắt này <coughs> cước ratio rồi ratio có này là thấy ghi rồi khóa con này hình như là Malaysia thôi vậy đúng rồi con này máy đời mới sản xuất Malaysia made in Malaysia con <coughs> này con số 17 17 này mình bán 500 nha mọi người 17 500 Ok Rồi 18 <coughs> một con Martin Martin kết 800 tất cả đều máy nằm ở đây là máy tay phải nha mọi người đây máy tay phải chỉnh này chỉnh cược này đây trái tiêu của nó này là 5.1 5.1 <coughs> con kỳ thống số này là RB 10 RB là 150 2 RB là 98 đâu 12 RB là 98 đây là cái thông số cược nha mọi người rồi bên này chỉnh uh, tốc độ nữa này RTO 5.1 Rồi này con số à, 18 18 này mình bán 400 nha mọi người 18 400 Ok Rồi ok Tới đây kết thúc video ngày hôm nay đó nha mọi người Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình